giờ ta chẳng còn gì phải chẳng đây mà thôi đời bạc dặn làm phú vàng tiền có tiếng như nước rồi cũng sẽ hết trôi hết tay không chẳng tay lại về không đời phiêu lưu là thế không biết đến ngày mai